chưa chẳng gì ngồi lại một chút tay phone tâm thì danh mãnh ăn uống thì thanh cảnh tính chẳng đủ lưu manh còn tôi tên là thỏ tôi không ở xa lắm sống ở bên kia đổi bên kia đổi xanh xanh và con ơi bạn tôi sao lại trông suy thế đi theo hội mình nam mình cùng hội chung phê cho và con tôi di một giây suy nghĩ ok nào được rồi hội mình cùng đi thôi mình cùng hát vang ca giữa trời đầu hát nghênh ngang đôi lời có chút vai con không buồn cũng chị hổ này bạn thở đi chẳng mưa chẳng gì mà làm một chút